hai vợ chồng nó mới ờ, đi bao xe đi lên thành phố mà nó đi tới bệnh viện hùng dương là nó nó cảm thấy nó mệt rồi bắt vô vô cấp cứu luôn rồi cái vô bác sĩ ờ, là khám là nói nở ờ, nở ờ, tử cung là một phân rồi thôi giờ cho nhập viện luôn thằng con nó nó nghe vậy biết không nó lùng bùng hai lỗ tai nó muốn điếc con trái nó rồi hỏi gì nó đứng trần trơ nó không nó y như người không khí vô hình vậy đó dẫn nó qua bên um, tay pha tay mũi họng trời ơi <laughs> gì kỳ vậy chị xui chị xui ơi giờ chị lên gấp đi chị lên gấp đi chứ bây giờ còn con mai trong mai á thì nó nhập viện cấp cứu còn thằng bé sang á thì thì chồng trong mai á thì bây giờ nhập viện luôn rồi bây giờ là nó điếc luôn rồi giờ <laughs> không trời ơi trời trời chúc mừng linh quê đâu mà bưởi bự quá trời à bưởi già xanh trời ơi cô ơi con khoái bưởi này lắm <laughs> trời tôi đem lên 8 trái mà kinh không nổi thôi ờ, tám trái lần hả <laughs> còn bỏ dưới ba trái kinh dạ. không nổi dạ giờ của vườn nhà chú Huyền Linh ở Mỹ Tho Tiền Giang Ủa Tiền Giang hả dạ. vậy là huyện nào ấp Long Hòa A xã Đạo Thạnh thành phố Mỹ Tho mà đúng ra bưởi này nó không được tốt bởi vì mình dạ. bơm cát lên á bơm cát lên bữa nhà ăn có cát không không có <laughs> nó không chết nó không có cát mà nó chết <laughs> dạ. dạ cảm ơn cô cảm ơn à, mẹ chồng nàng dạ, dâu nha dạ. mời hai người ngồi dạ. ngồi chơi đi chú vô ăn bữa đi <laughs> rất vui được chào đón mẹ chồng nàng dâu từ uh, tiền giang lên đây tham gia chương trình dạ xin chào à, dạ. dạ. mc chú quyền linh dạ. dạ với chào mc um, cháu lê lộc dạ xin chào uh, quý khán giả quý vị khán giả tôi uh, là phan thị huệ uh, 58 tuổi lên đây uh, rất là cảm như nói xin lỗi vừa vui mừng mà vừa hồi hộp mà vừa lo âu nữa dạ, vui là vui sao cô <laughs> cũng như là thích có khán giả hồi đó giờ mình nói xin lỗi ở quê mùa mình chưa có từng được lên thành phố mà cũng chưa từng được tiếp xúc <laughs> không sao cả mình coi như người nhà nên mình tâm sự với nhau đi cô ha dạ. xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. dạ con chào chú quyền linh dạ chào mc lê lộc dạ con tên là trịnh thị châu mai dạ con uh, à, 23 tuổi Dạ cũng quê ở ờ, chợ gạo Tiền Giang luôn ạ. À. Chợ dạ, gạo. Dạ em làm dâu mẹ được 2 năm, hiện tại là có bé được 6 tháng tuổi rồi. Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình khi còn quá trẻ đó cô cảm nhận cô con dâu này như thế nào có ấn tượng gì không là hai năm về trước á là cái mùng 1 tết á chiều là cái như con cái rồi đi chơi hết trơn rồi cái mình ở nhà cái mình mệt quá cúng quải xong rồi mình vô mình ngủ ngủ sớm cái cỡ chín mười giờ tự nhiên nó chạy về mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ vậy mẹ có bạn con về có bạn con dẫn gia đình tới bạn mày á thì dẫn về mày tiếp đi mất chứng thì mày kêu bao để con ngủ <laughs> bởi vì có có có có có người già mà có người trai rồi có người người người sồn sồn nữa mẹ tiếp phụ giùm con đi cái cái ngọc cũng ráng thôi kệ đi con mình nó nó nó nó, nó, nó về phải chịu nói bạn gái á nghĩ bạn học bạn cũ thôi chứ không có nghĩ rằng là bạn gái vẫn về với mẹ mẹ ruột do cái bà chết bà nhán bưng ra dĩa mất ra ngang người xôm tụ lắm nha ỉ ta đây lớn bị thấy nhỏ nhỏ bên bển là nói đúng nè cô này là con gái một mà con gái trưởng á mẹ còn nhỏ xíu hà mới bốn mấy tuổi hà người cậu người mợ cũng còn có chút xíu hà người nghề anh bà con á ốm mà nhỏ chừng ba mấy tuổi mà ốm nhôm nhất à ai mà ốm hết trơn ha bị quả chết nhát thứ ngủ mà mới sực sờ vậy mà xin chào các con con <laughs> con vui vẻ nó mới vui vẻ nha khỏe mạnh nha giờ mời ngồi uống nước với cô nha ngồi uống nước tự nhiên đi để thằng sang đó rồi nó chăm trà lên ngồi uống nước nha tự nhiên nha các con cái thằng sang nó lên chăm trà lên mẹ của bạn mai con mẹ của bạn mai con chứ không phải các con nha mẹ có là của vậy ha? cái Mày hỏi đứa nào là mẹ của bạn mai <laughs> lúc dạ. đó con con xử lý sao vậy thì con ờ, cũng cười thôi chứ tại mẹ cũng mới gặp mẹ mà mẹ nói nhanh quá không kịp luôn đúng không dạ mẹ nói May nhanh quá mà nói quá. mẹ về quê là buồn ừ con cảm giác là con hợp với mẹ gì gia đình à, cuối tuần thì tụ họp ăn uống mà hay quên nhà con có cái điện thoại thôi thì nhiều khi bấm xong rồi để đó là lát hồi đi kiếm hết nhà luôn <laughs> dạ. còn á, à, mẹ thì nhiều khi à, đi chợ nhiều khi đi vào về cái nhớ lại quên mua cái này quên mua cái kia cái ngày đi hai ba lần luôn <laughs> hai mẹ con hợp có một cái nó gì nữa nè tôi sanh à, năm đứa con rồi mà nhân hồi đó tới giờ ở quê hồi xưa ở quê á cái ra đồng hát tới nay hát nghiêu ngao rồi đất không biết giọng đờn không gì hết trơn mà kiểu hát nghiêu ngao rồi giờ tới bé mai cũng giống y hệt luôn rồi đất vậy đó sao ôi tiên hát bay xa gửi lòng thương nhớ thiết tha mảnh đất dành đai sông nước còn đây mà chị gắm đã ra đi Dệt một mùa xuân quy hoàng trên đất mẹ Giữa dòng dây cô lú giặt quanh mình ơi thân gái một mình viên đạn cuối cùng mà chỉ dẫn tấn công ơi người con gái kiên trung mười chín tuổi dưng nay đây trọn cuộc đời mình ôi chị đẹp tiết vời thôi à. cô mà hát vậy cạnh những con nhỏ nít nó ngủ mà người lớn cũng ngủ luôn á ở nhà mình hai mẹ con mình chưa hợp nhau điểm gì không cô những cái chuyện gì á là mới vừa nó lú ra là cô chọc rồi bị nói nhiều mà <laughs> nó có bầu phải không nó cầm điện thoại rồi nó ngồi nó ăn bánh tráng giò nó ngồi nó có bầu mà nó thèm mà nó ăn bánh tráng giò không nó ngồi mặt thấy thương quá trời cái nói con ơi con con đừng có chơi điện thoại nữa à, giờ con có thèm cái gì con nói với chồng con á, mua cho con ăn hen nhăn nhớ có bầu là con phải là ốm ngén là nó phải thèm đủ thứ ăn cho đủ chất đặng cho thai ngán nó mới có đủ để kháng đặng cho em bé nó mới mau lớn dạ. con con ờ, ráng cố gắng lên con chơi điện thoại ít lợi để sau này sợ chơi điện thoại mình ấy cái nhiều nó ảnh hưởng với thai nhi á đúng rồi có dặn cái đó rồi là ăn gì con cứ nói cho chồng con mua cho ăn mà ăn một mình con thôi còn mẹ đừng có lo tới mẹ có chị ba anh hai đồ quý đồ mua cho mẹ ăn không có thiếu gì hết trơn á con đừng lo tới mẹ mẹ chồng nàng dâu chứ mà thật sự coi con như người bạn tri kỷ của mẹ vậy á mấy đứa con cái đi ờ, ra xa nhà đương nhiên đi làm hết sáng ngày đi làm chồng cũng đi làm con cái cũng đi làm hết rồi ở nhà con mình nhờ cưới nó về ở chung á ừ. trời ơi nó vui biết bao nhiêu con có sợ mẹ chồng không dạ không mẹ nói chuyện vui vẻ lắm hả mẹ lúc mà con về con trẻ quá con có làm phụ mẹ gì không cũng có phụ ờ, rửa chén rồi phụ lặt rau này kia nấu ăn á thì ở nhà mẹ là đầu bếp chính ừ. à, từ xưa giờ là mẹ nấu ăn cho cả nhà ăn là quen rồi có ngày bữa hôm đó thì con cầm à, điện thoại con lướt facebook người ta hướng dẫn cách à, để mình à, nấu sâm bổ lượng á con nấu xong có cái rong biển mà rong biển tươi á đáng lẽ là chín rồi mình bỏ vô sau còn cái này là con bỏ vô một lượt hết trơn luôn xong rồi cái lát hồi nó nó tan ra nó mất tiêu hết trơn rồi nó không còn cái cọng trong biển nào luôn <laughs> Dạ, bữa đó bệnh tôi nói chú nghe biết biết gửi chồng mua đồ là dĩ nhiên là biết nấu rồi <laughs> cô ta thấy cũng làm bởi vì đang tướm tết rồi thôi để cho nấu đi bệnh nằm kế bên đó cũng nấu xong cái nói mẹ con nấu uh, ờ, xong ờ, bổ lượng rồi nè mẹ ăn đi mẹ lợi dở cái son ra cái nói ủa sao mà nó nhừ y như cháu ăn liền vậy nè <laughs> mẹ có dám nói thẳng những vấn đề con làm dạ, sai có không? tất cả những vấn đề mẹ đều nói thẳng ra hết cái điều gì mà hai mẹ con bất đồng quan điểm với nhau nhiều nhất nói chung là về cái ăn uống thì ờ, có cái khác biệt là gia đình thì ăn mặn mà mẹ thì ăn chay đó ừ, thì ờ, có khác nhau vậy thôi bởi vì mới về mới mấy tháng là cháu đã mang thai là ốm ngán là thấy cảm thấy là mệt mỏi rồi. rồi mình thì cũng có rút kinh nghiệm là hồi xưa mình là cũng y vậy mình từng mang thai bốn thai à, bốn đứa con như vậy rồi cái nói thôi giờ con mới ráng dưỡng sức đi hồi đó giờ mẹ làm nội trợ đã quen rồi rồi giờ để mẹ làm mẹ rồi chăm dâu đẻ luôn hả ta sanh là 9 tháng 10 ngày còn cháu hả nó tới 40 tuần tới 10 tháng mà chưa đẻ cha nói với tôi bạn nó thôi giờ hai đứa con nó giờ dẫn vợ lên uh, bao xe dẫn vợ lên trên thành phố đi khám coi sao nó hai vợ chồng nó mới ờ, đi bao xe đi lên thành phố mà nó đi tới bệnh viện hùng dương là nó nó sợ cảm thấy nó mệt rồi cái ghé bệnh viện hùng dương vô vô là cái vô nó nó, nó mệt nó cao huyết áp rồi tấp vô vô cấp cứu luôn rồi cái vô bác sĩ ờ, là khám là nói nở ờ, nở ờ, tử cung là một phân rồi thôi giờ cho nhập viện luôn trong đó cái bắt đầu thằng con nó nó nghe vậy biết không nó lùng bùng hai lỗ tai nó muốn điếc con trái nó rồi hỏi gì nó đứng trần trơ nó không nó y như người không khí vô hình vậy đó nói chung là chồng cũng căng thẳng à, dạ rồi sao lúc nó gọi cô lên bằng cách nào chị xui á dạ. dẫn nó qua bên um, tay pha tay mũi họng trời ơi gì <laughs> vậy chị xui chị mới điện về chị xui chị xui ơi giờ chị lên gấp đi chị lên gấp đi chứ bây giờ còn con mai trong mai á thì nó nhập viện cấp cứu còn thằng bé sang á thì à, thì chồng trong mai á thì bây giờ nhập viện luôn rồi bây giờ á là nó điếc luôn rồi giờ nó <laughs> tôi run quá tôi chạy về nhà tôi đi tới rễ tôi lỡ chở mấy tho mình đó cái nói con ơi giờ chở mẹ về gấp đi chứ bây giờ hả nói lỗi mẹ hết đường đi rồi hết thấy đường đi rồi mà giờ mẹ run quá rồi không có đi được nữa rồi soạn đồ mà mắc chứng gì tôi nói hăng tôi soạn một hơi nó tám vỏ một vỏ sách ta thì đồ của thằng trai một giỏ sách thì đồ của cô dâu một giỏ sách của em bé rồi một giỏ sách của tôi rồi gia lận giỏ sách của ờ, mền ờ, mền gối của con ờ, trai rồi giỏ sách thôi tao dồn chung đi chung gom cái nhà luôn hả sửa sùng của em bé rồi tới phiên của tôi sửa sùng của tôi nữa mẹ đi tản cư ha mẹ lên sài gòn đem cho ai giữ vậy hả khi thấy mẹ mà lo lắng cho mình như vậy con cảm nhận thế nào cũng rất là vui được mẹ xem như là con gái vậy mình vậy ừ. dạ con à, cảm động ừ. Dạ. nhưng mà tại sao con à, đăng ký chương trình này à, dạ thì con thấy chương trình này cũng hay còn nhiều cái để mình học hỏi thêm rồi mình chia sẻ những cái ừ. mẹ chồng nàng dâu trong gia đình thế nào nói chung con may mắn con gặp mẹ chồng rất là vui và lo lắng cho con nữa để xem coi chồng con nói thế nào về mẹ chồng của con với con nhé dạ con là con hôn trong gia đình ờ, cho nên này chồng con tới chạy tới lui hai bên mẹ cũng từng mẹ thông cảm à, vợ con để người non dạ thì cũng mong mẹ dạy à, mong mẹ khỏe mạnh à, vui vẻ cùng con cháu mẹ tuy phải nói nhiều nói những điều hay phải để mong cho vợ à, nên người hơn thì mong vợ à, tiếp thu và học hỏi để cùng chồng um, xây dựng những giải cho gia đình mình hơn qua hai năm thì ờ, con thấy ờ, con có thiếu sót gì với mẹ chồng của con không thiếu sót thì chắc nó thì nó còn nhỏ nó cũng như là nói gọi là thiếu sót thì dĩ nhiên cũng phải thiếu sót mà nhân miệng vừa vừa mà mở miệng ra thì có bà mẹ chỉ hết lên rồi <laughs> nhưng mà cô có điều gì ở chị mà cô chưa hài lòng như tánh con ha hoặc là kia kia nọ nó chưa có biết làm dạ. thì mình đã dạy rồi nó cũng ờ, nghe lời nó bắt chước theo hai vợ chồng á hồi đó giờ nói chung là sống hai năm rồi mà chưa từng gây lộn mà cũng chưa từng quýnh lộn mà đều có một cái như chiều có cái giọng đi hái bông su đũa vô hai chồng lật rồi hồi thằng đau đau lưng đưa thằng nào đau lưng thằng nào nằm trước thằng đó được rồi nha vậy cho mượn giống với vậy vợ vợ cho mượn giống với chồng đau lưng quá thôi vợ ngồi chút nằm về cái niệm đi nằm niệm hai thằng hồi dớ qua dớ lại dớ qua lại mình thấy không ổn rồi vẫn chơi chứ hồi thế nào cũng có chiến tranh dừng lại dừng lại dừng lại tớp bớt tớp bớt tớp lại tớp lại nha để hồi là có chiến tranh mẹ không có can đâu nha <laughs> vậy là ngon rồi mẹ chồng rồi coi như là nấu ăn cho con dâu quá trời nhiều rồi dạ. cảm ơn cô hôm nay gặp rất là vui nha dạ. cảm ơn mấy cái bưởi uh, mỹ tho luôn con hứa với mẹ đi sao để sắp tới con sẽ làm gì cho mẹ vui lòng nào con uh, nợ mẹ một cái lời cảm ơn thời trong thời gian mà chăm sóc cho con cho cháu mong mẹ được à, luôn mạnh khỏe để vui vẻ với con cháu cưng lắm dạ cưng lắm mà vợ chồng là cưng con dâu lắm luôn á dạ. à, cảm ơn chúng mình gửi tặng chương trình